iPhone 11 Pro Max 64GB đen quốc tế Mỹ, giá từ 17 triệu 150 nghìn. iPhone 11 Pro Max 64GB trắng quốc tế Mỹ, giá từ 17 triệu 350 nghìn. iPhone 11 Pro Max 64GB vàng quốc tế Mỹ, giá từ 17 triệu 550 nghìn. iPhone 11 Pro Max 64GB xanh quốc tế Mỹ, giá từ 17 triệu 750 nghìn. iPhone 11 Pro Max 256GB đen quốc tế Mỹ, giá từ 19 triệu 150 nghìn iPhone 11 Pro Max 256GB trắng quốc tế Mỹ, giá từ 19 triệu 350 nghìn iPhone 11 Pro Max 256GB vàng quốc tế Mỹ, giá từ 19 triệu 550 nghìn. iPhone 11 Pro Max 256GB xanh quốc tế Mỹ, giá từ 19 triệu 750 nghìn.